còn có câu chuyện hấp dẫn còn nhiều bí ẩn về kim tự tháp và Napoleon. Chúng ta hẳn từng nghe thấy kim tự tháp có ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí. Nó có thể làm cho thi thể thoát nước nhanh chóng, thúc đẩy nhanh việc ướp xác. Khi đưa đồ ăn vào trong kim tự tháp có thể duy trì được sự tươi mới, không bị hỏng. Hay cho hạt sống vào trong đó có thể tăng tốc độ nảy mầm, đặt một đồng xu kim loại gì vào trong kim tự tháp nó sẽ rất nhanh chóng sáng bóng trở lại một đêm của Napoleon bên trong kim tự tháp. Một ngày hè năm 1798, tướng quân trẻ tuổi Napoleon dẫn đầu hơn 3 vạn binh sĩ viễn chinh tới Ai Cập, chuẩn bị hành quân tới Syria. Ngoài mục đích quân sự, Napoleon còn có theo đuổi riêng của mình. Cũng giống như nhiều người đồng niên, Napoleon cũng bị ám ảnh bởi sự kỳ bí của phương Đông. Tác phẩm mô tả vô số văn minh thần bí của vùng đất này trong đội quân của Napoleon còn có 167 chuyên gia bao gồm các nhà toán học, nhà vật lý học, hóa học, kỹ sư, nhà khảo cổ học, nhà địa lý học và nhà sử học. Mục đích là để nghiên cứu kim tự tháp bí ẩn và các vị thần của Ai Cập cổ đại. Kỳ thực, chiến dịch quân sự cộng thêm chuyến thám hiểm nghiên cứu khoa học của ông lần này đã khiến con người tìm ra chìa khóa giải mã bí ẩn của Ai Cập cổ. Khi đó, một người lính trong quân đội của Napoleon đào một cái rãnh quanh pháo đài Trung Cổ đã vô tình phát hiện ra một phiến đá ba gian đen có khắc ký tự cổ xưa ở gần thị trấn Rosetta, cách Alexandria của Ai Cập khoảng 35 dặm về phía Bắc. Đây là một văn vật quan trọng bậc nhất trong lịch sử Ai Cập cổ tảng đá Rosetta. Đó là chìa khóa của nền văn minh Ai Cập. Trên tảng đá Rosetta có khắc ba loại chữ gồm chữ tượng hình Ai Cập cổ đại, hieroglyphic ký tự Demotic và tiếng Hy Lạp cổ đại. Từ tiếng Hy Lạp cổ đại, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã tìm ra hàm nghĩa đối ứng của chữ tượng hình và lập ra một bộ giải mã để đọc các tài liệu khác của Ai Cập cổ. Ngày nay, bia đá Rosetta được trưng bày tại Bảo tàng Vương quốc Anh, trở thành báu vật của tòa thị chính. Ngày 20 tháng 7 năm 1798, trong khi quân đội của Napoleon đang tiến tới Syria, thời tiết quá nóng bức khi chỉ còn cách kim tự tháp ra khoảng 9 dặm, binh sĩ đã kiệt sức và muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Napoleon trong lòng sốt ruột muốn đoàn quân tiếp tục tiến lên. Ông chỉ về kim tự tháp bên tay trái, hô lớn một câu nổi tiếng lưu truyền tới hậu thế. Các binh sĩ, hãy nhìn kìa, đỉnh kim tự tháp kia với lịch sử 40 thế kỷ, đang nhìn chúng ta đó. Nghe nói, một đêm Napoleon quyết định ngủ lại lăng mộ của nhà vua ở bên trong kim tự tháp Giza. Lăng mộ này rất khó vào, với lối đi vừa nhỏ vừa thấp, hơn nữa không có đủ ánh sáng. Đương nhiên hiện tại nhiều người đều cho rằng đó hoàn toàn không phải là một ngôi mộ bởi vì không có bất kỳ đồ trang sức nào trong đó, chỉ có một quan tài bằng đá hoa cương trống không. Trừ khi nó được đưa vào khi xây dựng kim tự tháp, thì căn bản không thể nào đưa lọt được cỗ quan tài bằng đá qua được lối đi chật hẹp như thế. Napoleon ở bên trong đại kim tự tháp khoảng 7 tiếng. Đến bình minh, từ bên trong kim tự tháp ông bước ra, trông sắc mặt rất nhợt nhạt và sợ hãi. Người thân cận nhất của ông hỏi bên trong kim tự tháp đã xảy ra chuyện gì. Napoleon trả lời rằng, dù ta có kể cho các ngươi, các người cũng không tin ta. Rốt cuộc Napoleon đã trải qua việc gì ở trong kim tự tháp đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Năm 1930, nhà thần học của Vương quốc Anh Paul London đã lưu lại một lát bên trong mộ nhà vua cổ đại Kim Tự Tháp, đã nhìn thấy thứ kỳ lạ. Ông nói, dường như bị một sinh vật tà ác bất ngờ tấn công, xung quanh là một thứ trông như thể ma quỷ kỳ dị. Trong tác phẩm bí mật của Đại Kim Tự Tháp Secrets of the Great Pyramid của mình, ông Peter Tompkins đã mô tả Thực ra Napoleon muốn một mình ở trong mộ các vị vua của Đại Kim Tự Tháp là bắt chước theo Alexander Đại Đế. Napoleon thực sự muốn đi theo bước chân của Alexander Đại Đế và Caesar Đại Đế. Được biết, hai vị đại đế này đã từng một mình ngủ qua đêm trong mộ các vị vua ở Đại Kim Tự Tháp. Thư ký riêng của Napoleon, Bourrienne, khẳng định rằng Napoleon chưa bao giờ vào lăng mộ, nhưng rất nhiều người tin rằng đêm mà Napoleon ngủ lại bên trong đại kim tự tháp đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời ông. Sau khi bước ra khỏi kim tự tháp, thay vì theo kế hoạch ban đầu là viễn chinh Ai Cập, ông đột nhiên quyết định vội quay trở về Paris. Tháng 10 năm 1799, ông quay về Pháp một cách thuận lợi. Điều khiến mọi người bất ngờ là người dân Pháp nồng nhiệt xem ông như vị cứu tinh của đất nước và chào đón ông. Ngày 9 tháng 11, ông đã phát động thành công một cuộc đảo chính và trở thành tổng tài thứ nhất của Cộng hòa Pháp. Tháng 6 năm 1800, Napoleon dẫn đầu một đội quân băng qua dãy Alps đánh bại quân Áo ở Ý và Genoa, làm nên trận chiến Marengo lừng danh. Ngày 6 tháng 11 năm 1804, Nghị viện đã thông qua Hiến pháp 12 năm của nước Cộng hòa đổi Cộng hòa Pháp thành đế chế Pháp. Ngày 2 tháng 12, Napoleon xưng đế, Mặc dù tới nay vẫn không ai biết rõ ràng liệu Napoleon đã nhìn thấy gì bên trong kim tự tháp nhưng sau khi ra khỏi đó, huyền thoại về những lần quật khởi thần tốc vô cùng thuận lợi của ông khiến người ta kinh ngạc khó tin. Có người phỏng đoán rằng có thể khi ở trong kim tự tháp Napoleon đã nhìn thấy bí mật dự đoán trước vận mệnh của bản thân. Sự thay đổi vận mệnh cuộc đời của Napoleon có thực sự do cái đêm ông ngủ lại trong kim tự tháp không? Kim tự tháp do ai tạo nên? Hiện tượng bí ẩn của kim tự tháp Ai Cập luôn là đề tài thu hút các nhà khoa học và khảo cổ học. Đối với nguồn gốc của kim tự tháp, về ai là người xây dựng nên kim tự tháp, có rất nhiều các ý kiến khác nhau. Có người cho rằng người ngoài hành tinh đã xây dựng nên kim tự tháp. Trong cuốn sách mở ra những chuyện bị đóng kín, Yết Khai Phong Trần, một người tu đạo đã cho biết ông đã nhìn thấy nguồn gốc của kim tự tháp khi ở trong trạng thái nhập định. Trong sách viết rằng kim tự tháp do người khổng lồ ở nền văn minh tiền sử xây dựng. Con người khi đó cao 5 mét, khoa học vô cùng phát triển. Lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ cũng cực kỳ tiên tiến. Thời đó họ muốn phóng tàu vũ trụ có người lái để du hành khảo sát bên ngoài không gian nên cần có thiết bị định vị. Kim tự tháp chính là thiết bị định vị máy bay mà người khổng lồ sáng tạo ra để khám phá không gian vũ trụ. Khi đó vị trí khu vực của kim tự tháp vốn không phải ở sa mạc mà là một thiên đường trên trái đất được bao quanh bởi những ngọn núi. Tại sao đỉnh của kim tự tháp đối mặt với Sirius, sao thiên lang? Bởi vì văn minh của họ bắt nguồn từ Sirius và để kỷ niệm nguồn gốc nền văn minh của họ nên khi xây dựng kim tự tháp đã cố ý để cho đỉnh cao nhất của tháp chỉ thẳng vào sao Sirius. Người khổng lồ lúc đó cao 5 mét, việc họ di chuyển những khối đá to dễ dàng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Cùng với khoa học kỹ thuật lúc đó rất phát triển, khiến việc xây dựng kim tự tháp không phải điều khó khăn. Nhiều năm sau đó, đạo đức những con người này trở nên bại hoại, tai nạn ập xuống rồn rập, bản khối đại lục chìm xuống đáy biển và văn minh nhân loại theo đó biến mất. Sau này, theo sự vận động của vỏ trái đất, bản khối đại lục lại từ dưới đáy đại dương nổi lên, do đó mang theo rất nhiều cát, cùng với khí hậu ở đó là nhiệt đới và gió, mà dần dần hình thành sa mạc. Khi văn minh nhân loại mới sinh sôi thêm, thần tạo ra con sông Nin bên cạnh đó. Người dân cư trú nơi đó dần dần phát hiện ra tác dụng của kim tự tháp. Đồ vật để trong đó không bị hư hỏng. Và người ta sử dụng kim tê ự tháp để cất giữ thi thể. Sau đó, người Ai Cập cổ đại đã bắt chước theo kim tự tháp này và xây thêm nhiều kim tự tháp nhỏ dùng để lưu giữ thi thể. Nhưng qua hàng ngàn năm bị cát sói mòn, phần lớn chúng bị sụp đổ, chỉ có đại kim tự tháp vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, Truyền thuyết về kim tự tháp nhiều vô kể, con người vẫn không cách nào thấy tìm được cách giải thích thuyết phục. Vì vậy, kim tự tháp vẫn mãi là một bí ẩn vĩnh viễn chưa tìm ra lời giải đáp. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Hé mở bí ẩn ba kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Các nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng kim tự tháp không phải do người Ai Cập cổ đại xây dựng, vậy thì rốt cuộc ai là người đã xây nên chúng? Robert Báo Vổ là một kỹ sư chuyên đo đạc và lập kế hoạch cho công trình ở Trung Đông và Bắc Phi. Năm 1982, ông trở lại Cairo để thăm sức khỏe mẹ và nhân tiện ghé thăm bảo tàng Cairo. Khi nhìn thấy tấm ảnh chụp ba đại kim tự tháp từ trên cao, Robert Báo Vổ luôn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Trong ba kim tự tháp, có hai cái lớn và một cái nhỏ, hơn nữa chúng lại không nằm trên một đường thẳng và hơi cong lệch. Rốt cuộc, điều này hàm chứa bí mật gì? Công trình khổng lồ Khufu Các nhà khoa học Ai Cập tin rằng ba kim tự tháp lớn nhất được xây dựng vào triều đại thứ tư, còn các kim tự tháp khác được xây dựng vào triều đại thứ năm. Mặc dù các kim tự tháp của triều đại thứ tư nhìn có vẻ lâu đời hơn, nhưng chúng vượt trội hơn nhiều so với các kim tự tháp khác về quy mô và chất lượng xây dựng, gần như khác biệt hoàn toàn. Các kim tự tháp của triều đại thứ năm chứa đầy những lời ca ngợi các pharaoh, Tuy nhiên, trong ba kim tự tháp của triều đại thứ tư, không có chữ viết trên bia đá hay vết khắc dấu nào được tìm thấy và cũng chưa từng phát hiện xác ướp nào. Một công trình lớn như vậy nhưng lại không tìm thấy những lời ca ngợi các thành tựu của Pharaoh. Điều này thực sự đã làm con người ngày nay cảm thấy rất khó hiểu. Triều đại Pharaoh Khufu trị vì 23 năm, các nhà khoa học Ai Cập khẳng định rằng kim tự tháp Khufu đã được xây dựng trong vòng 20 năm Kim tự tháp có tổng cộng gần 2,6 triệu mét khối với tổng trọng lượng 6,5 triệu tấn. Giả sử dự án mất 20 năm để hoàn tất, họ cần làm việc cả 360 ngày trong năm và làm đủ 8 giờ mỗi ngày. Việc xây dựng kim tự tháp cũng cần tới 1,9 tấn đá mỗi phút. Điều này không bao gồm thời gian dành cho thiết kế và lập kế hoạch. Liệu có khả thi? Những viên đá bí ẩn có kết cấu bất thường những viên đá dùng để xây dựng kim tự tháp không hề sử dụng bất kỳ loại xi măng nào. Chúng hoàn toàn được đặt khớp vào nhau, hơn nữa những hòn đá có kích thước lớn nhỏ đều có kết cấu hình dạng không tuân theo một quy tắc. Điều này sẽ đảm bảo rằng toàn bộ cấu trúc khi liên kết sẽ không có điểm yếu. Ví dụ như khi người hiện đại sử dụng tường gạch, hai lớp gạch liền kề thường sẽ có kẽ hở. Điều này đã trở thành một điểm yếu chỉ có cấu trúc đá không đều như của kim tự tháp mới có thể đảm bảo rằng không có liên kết yếu. Ngày nay, những viên đá này vẫn được gắn chặt với nhau và thậm chí một lưỡi kiếm mỏng cũng không thể chèn vào giữa chúng được. So sánh với một số ngôi đền khác, hai bên bức tường đá của kim tự tháp mỗi bên đều dùng các loại đá không theo quy tắc. Tuy nhiên, hình dạng và kích thước của các viên đá ở hai bên đều cân đối nhau, cho thấy việc xây dựng hai bức tường đã được thiết kế rất cẩn thận các hòn đá có cấu trúc không đều được sử dụng không chỉ dùng cho các kim tự tháp mà còn dùng cho các tòa nhà cổ như ở Nam Mỹ và đảo Phục Sinh. Nếu như con người trên các lục địa khác nhau ở vào thời xã hội nguyên thủy không thể giao tiếp với nhau được, vậy làm thế nào mà những người thợ thủ công có thể có ý tưởng trùng hợp đến mức áp dụng cùng một phương pháp xây dựng rất giống nhau? Những tảng đá dùng để xây dựng kim tự tháp Ai Cập được cắt bằng máy. Dưới chân kim tự tháp có nhiều viên đá giải rác, trên một số viên đá còn lưu giữ lại những vết cắt từ thời kỳ đó. Những dấu vết này là thẳng và dài, hơn nữa chúng nhẵn bóng và bằng phẳng, hoàn toàn là dấu vết được cắt bằng máy. Trong một góc nhỏ của bảo tàng cổ vật Ai Cập Egyptian Museum of Antiquity có một hộp đá granite phía trên có một vết cắt tạo thành một khe hở. Cái khe này không chỉ hẹp và sâu mà cái đục bằng đồng không thể chen vào được. Nó vô cùng trơn nhẵn và rất tỉ mỉ chính xác như thể nó bị cắt bởi máy và ở vị trí không bị cắt còn để lại một đường nét họa tiết do người thợ lúc đó đã khắc lại. Đường nét này ước chừng chỉ rộng khoảng một ngón tay và không hoàn toàn thẳng, nhưng nó hơi chìm trên bề mặt đá, như thể vào thời điểm đó hòn đá là một khối bùn mềm, để cho người thợ có thể tùy ý dùng ngón tay mà vẽ theo ý muốn. Ba kim tự tháp là để bảo tồn xác ướp của các pharaoh. Bên cạnh đó, các bức tượng về vị vua Ramesses II ở Memphis, Ai Cập không chỉ mịn và bằng phẳng mà còn đối xứng hoàn hảo ở hai bên má. Đối xứng này không phải là đối xứng trên một mặt phẳng nhất định, nhưng trong không gian ba chiều, tất cả các đường cong tương ứng ở hai bên má là đối xứng. Công nghệ khoa học hiện đại muốn đạt được trình độ chính xác này phải được áp dụng các công cụ máy CNC. Những nghệ nhân cổ xưa chỉ dựa vào búa đá và đục đồng làm thế nào có thể đạt tới loại công nghệ điêu khắc tinh vi như thế này. Sau khi vào kim tự tháp Khufu, trước hết bạn phải vượt qua lối đi xuống 28m và sau đó là lối đi lên 39m. Chiều cao của hai hành lang này khoảng chừng 1,2m. Mọi người nếu muốn vào bên trong phải không người mới có thể đi. Vượt qua đường hành lang dài này, bạn vào đến phòng triển lãm lớn, The Grand Gallery, Hành lang lớn dài chưa đến 48 m và đạt chiều cao 8,7 m, trái ngược hoàn toàn với lối đi trước. Nếu những lối đi này dùng để vận chuyển sắc ướp của pharaon, thì thực sự không dễ để vượt qua lối đi cao 1,2 m. Nếu vậy chiều cao 8,7 m trong hành lang lớn là không cần thiết. Cho dù đó là một hành lang lớn hay các gian phòng khác, các bức tường đều trơn nhẵn và thẳng tắp, có độ chính xác rất ấn tượng, hoàn toàn không giống như được các thợ thủ công đục khắc bằng tay. Ngày nay, để tạo điều kiện cho du khách, đèn điện được lắp đặt bên trong kim tự tháp. Nhưng sau khi kim tự tháp được xây dựng, là thế nào để có ánh sáng mà vận chuyển các xác ướp pharaon vào trong? Không có dấu hiệu nào của cho khói bên trong kim tự tháp, điều này cho thấy rằng những thợ thi công lúc ấy không hề sử dụng đuốc chiếu sáng. Điều đáng nói là trên các bức phù điêu Ai Cập cổ đại của đền Hà thọ ở Dendera có những bóng đèn khổng lồ và những bóng đèn không được nối với dây, nhà phát minh người Mỹ Nikola Tesla là người phát minh ra dòng điện xoay chiều. Để thể hiện khả năng cung cấp năng lượng không dây, ông cầm bóng đèn và thắp sáng bóng đèn bằng vô tuyến điện mà không cần kết nối dây. Điều này tương tự như cảnh tượng điêu khắc trên bức phù điêu vậy. Mối liên hệ bí ẩn giữa ba kim tự tháp Ai Cập và chòm sao Orion Vào tháng 11 năm 1983, Powell đang làm việc trong một dự án xây dựng ở Riyadh, Ả Rập Saudi. Vào cuối tuần, gia đình anh và hai gia đình khác đã đến cắm trại ở cồn cát của vùng ngoại ô. Mùa này, khí hậu địa phương trong lành, tránh xa ánh đèn của thành phố. Sau màn đêm, những ngôi sao hiện lên rõ ràng. Đồng hành với Paolo, Piu cũng là một người bạn đam mê thiên văn học. Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hàng hải đã giúp anh phát triển các kỹ năng của mình trong việc sử dụng và nhìn nhận được phương hướng bản đồ của các vì sao, khi giới thiệu cho Powell thấy vị trí hướng đi của sao Sirius, anh vô tình đề cập rằng vành đai của chòm sao Orion không phải là một đường thẳng mà là một khúc cua nhẹ. Câu nói này khiến Powell vô cùng kinh ngạc. Sau khi trở về nhà, anh quan sát tổng thể đối chiếu lại bản vẽ kim tự tháp với chòm sao Orion. Mức độ uốn cong giống hệt với ba ngôi sao trên vành đai cũng có hai màu sáng và một màu tối. Tuy nhiên, góc độ của vành đai và góc độ của kim tự tháp vẫn không đúng, Nguyên ban đầu trục quay của trái đất có một chu kỳ vòng quay chậm, chu kỳ này cứ sau 26.000 năm là lặp lại. Vì hiện tượng này, khi bạn quan sát bầu trời đầy sao trên trái đất, bạn sẽ cảm thấy vị trí của chòm sao đang dần thay đổi. Powell tìm thấy trên phần mềm máy tính những biến hóa lịch sử của các chòm sao. Cho đến khi ông đảo ngược thời gian thành 10.450 trước công nguyên, góc của ba ngôi sao cuối cùng trùng khớp với các góc của kim tự tháp Ông cũng nhận thấy rằng trong thời đại này, khi chòm sao Sirius ở vị trí cao nhất, thì đoạn phía nam của kim tự tháp Khufu hướng chỉ thẳng vào sao Sirius. Công trình vĩ đại của nền văn minh tiền sử Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng trên bức tường bảo vệ của nhân sư có dấu vết sói mòn của nước. Nhưng trong vài nghìn năm qua, khu vực này là một sa mạc khô cằn. Vậy nước từ đâu đến? Tuy nhiên, nếu xoay ngược thời gian tới 10.450 trước công nguyên, nơi này đã từng là ốc đảo màu mỡ phỉ nhiêu. Có lẽ ba kim tự tháp vĩ đại này cũng không hẳn là được xây dựng vào năm 2.500 trước công nguyên theo như lời các học giả Ai Cập đã nói, mà chính là được xây dựng ở một thời đại xa hơn thời đại của lần văn minh tiền sử với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất cao. Các nghệ nhân thời đó không sử dụng búa, đá và đục đồng, mà dùng công nghệ kỹ thuật tiên tiến,